Tri kỷ trên đời thật hiếm thấy, gặp được ba kiểu người này nhất định nên trân trọng. Cuộc đời như một chuyến tàu chạy nhanh, trên hành trình đó, kỳ ngộ và duyên phận sẽ khiến nhiều người chưa từng quen biết được gặp gỡ nhau. Khi tàu cập bến, mỗi người lại hối hả xuống ga đi tìm kiếm những con đường để đạt được mục đích nhân sinh. Bởi vậy mới nói, nhân sinh gặp được một tri kỷ đã là đủ may mắn vậy. Con người ta khi đến tuổi trung niên thì không cần phải quen biết khắp thiên hạ, chỉ cần bên cạnh mình có ba người bạn tri kỷ như thế này cũng đủ để an ủi cả đời rồi. Nếu như bạn có gặp người như vậy thì nên quý trọng. Người thật sự hiểu bạn. Tào Công đã viết trong Hồng Lâu Mộng như thế này, kiếm một ngàn lượng vàng thì dễ, một người tri kỷ cũng khó cầu. Bạn tri kỷ, nghìn vàng khó cầu, nếu gặp được một người thì chính là may mắn cả đời. Du Bá nhà một nhạc gia nổi tiếng thời Xuân Thu, ông có tài năng bẩm sinh, hơn nữa lại rất yêu âm nhạc. Lúc đó, nhiều người khen tiếng đàn của ông rất hay, kỹ năng chơi đàn tuyệt vời. Tuy nhiên dù bà nhà biết rõ, không ai trong số họ hiểu được thanh âm tiếng đàn của ông. Một lần, ông đi thuyền đến cửa sông Hán Dương, bởi vì sóng to gió lớn, ông đã đậu thuyền dưới chân một ngọn núi nhỏ. đêm tối, sóng gió dần lắng xuống, mây bay và trăng xuất hiện, trong màn đêm mờ ảo, tâm trạng của Du Bá Nha cũng trở nên tĩnh lặng vì vậy ông lạ lấy cây đàn mang theo bên mình ra đánh. Nhưng khi chơi đến khúc nhạc cuối thì dây đàn bỗng đứt, nhìn xung quanh, ông thấy một chàng thanh niên có đôi lông mày rậm và mắt rất đẹp đang đứng yên lặng dưới ánh trăng. Người thanh niên này nói rằng anh chỉ là một người đốn củi. Trong lúc đi ngang qua thấy âm thanh tiếng đàn liền dừng lại nghe. Bà Nha hỏi chàng tiểu phu có thể cho ông biết cảm nhận về khúc nhạc vừa nghe chăng? Thật không ngờ người này lại hiểu rất rõ về khúc nhạc mà ông vừa đánh bà Nha liền mời chàng tiểu phu lên thuyền, thay dây đàn và gảy lại các bản nhạc vừa rồi. Chàng tiểu phu vẫn có thể nói ra được nội dung khúc nhạc, tình cảm và tâm ý của người đánh đàn. Bà Nha vô cùng vui mừng liền hỏi tên của chàng trai, người mà sau này chúng ta đều biết, đó chính là Trung Tử Kỳ. Hai người cùng đàm luận về âm nhạc một cách vui vẻ, càng nói càng hợp ý, hơn nữa còn cảm thấy họ gặp nhau quá muộn, vì vậy mà đã kết nghĩa huynh đệ. Sau khi trung tử kỳ qua đời vì bệnh tật, bà Nha vô cùng đau buồn. Ông ngồi trước mộ của trung tử kỳ gảy bản nhạc Cao Sơn Lưu Thủy. Sau khi kết thúc bản nhạc, ông nói trước mộ của trung tử kỳ rằng bản thân không thể gặp được tri âm nữa, tiếng đàn của ông cũng không còn ai có thể hiểu. Ông đã đập bỏ cây đàn và từ đó về sau không đánh đàn cho ai nghe nữa. Điều quan trọng nhất giữa con người với nhau là sự thấu hiểu, hiểu nhau mới có thể ở bên nhau lâu dài người bạn tri kỷ thực sự sẽ không dùng lời nói khách sáo để nói chuyện mà cảm nhận về nhau qua tâm hồn, trân trọng, ủng hộ nhau trước, sau không đổi. Người thật sự thấu hiểu bạn sẽ luôn mong muốn bạn được vui vẻ hạnh phúc. Ở cùng với người như vậy, bạn sẽ càng trở nên tự tin hơn. Người sẵn sàng nói cho bạn biết sự thật. Càng đi trên đường đời, bạn càng phát hiện ra rất ít người xung quanh có thể nói sự thật với bạn. Suy cho cùng, lời thật khó nghe, lời vuốt ve dễ nói. Mỗi người đều vội vã bước đi trên đường đời của chính mình, đối với việc của người khác, họ cho rằng càng ít can thiệp càng tốt, như vậy sẽ bớt phiền phức cho bản thân. Bởi vì, lời nói thật dễ đắc tội với người khác, cho nên họ chọn cách nói nửa chừng để bản thân được nhẹ nhõm. Tuy nhiên, thực tế vẫn luôn có người thực lòng nói ra sự thật với bạn, hết lần này đến lần khác nhắc nhở bạn, để bạn được tiếp thêm sức mạnh, thoát khỏi u mê trong cõi hồng trần cuồn cuộn. Lời nói dối nghe rất êm tai và ai cũng có thể nói lời tán dương tâng mốc, nói thật khó nghe, nhưng người có thể nói lời thật lòng với bạn mới là người bạn tri kỳ thật sự, người có năng lượng tích cực. Điều đẹp nhất trên thế giới này chính là có được những người bạn có suy nghĩ cùng nội tâm chính trực. Bên cạnh chúng ta có rất nhiều bạn bè tưởng chừng rất thân thiết, nhưng khi bạn cần họ giúp đỡ thì lại không thấy họ đâu. Mặc dù vậy, Thực tế vẫn có những người bạn có năng lượng tích cực đồng hành cùng chúng ta. Họ sẵn lòng ở bên cạnh cổ vũ tinh thần khi chúng ta gặp khó khăn. Họ không vì những điều nhỏ nhặt mà tính toán chi ly, cũng không vì lợi ích cá nhân mà toan tính với bạn. Họ có suy nghĩ tích cực, họ dũng cảm đảm nhận sự việc, tự nhận lỗi về mình và không bao giờ trốn tránh. Họ không bao giờ bỏ qua những khoảng thời gian tốt đẹp và biết tận dụng mọi cơ hội tốt cùng sức lực để vươn lên. Khổng Tử viết, ở với người thiện như vào nhà cỏ thơm, lâu ngày không thấy mùi thơm, vì đã đồng hòa với nó. Ở với người bất thiện như vào hàng cá, lâu ngày không thấy mùi tanh, vì đã đồng hòa với nó. Ở cùng người có năng lượng tích cực, thì thân thể như được đắm mình trong ánh nắng mặt trời ấm áp trong ngày đông giá lạnh. Một ngày nào đó, bạn sẽ gặp được người như vậy, dùng tấm lòng chân thành và đầy nhiệt huyết để cùng bạn bước về phía trước.